xa nhau dành xa xôi đêm giao đường vang vọng xa xôi phố vui như thuở ban đầu gặp nhau giữa đêm kinh cầu thu u một con đò sáng sớm một cõi lòng bận rỡ một thoáng buồn mênh anh đến mừng em trong tiệc cưới ra về men rượu ngấm buồn tim gió khuya lạnh mảnh hồn đến lễ, một anh sao rơi chìm trong đêm anh ước hồn anh men rượu đắng nghe chừng men rượu đắng buồn thiêu bóng em chưa thoáng mở hư âu đèn giấc mơ tan sầu bao đường về nhà em cách hai đoạn đường dài có chồng dù bận rỡ một thoáng buồn mênh anh đến mừng em trong tiệc cưới ra về men rượu ngấm buồn tim gió khuya lạnh mảnh hồn đến lê một anh sao rơi chìm trong đêm anh ước hồn anh men rượu đắng nghe chừng men rượu đắng buồn thiêu mong em chưa thoáng mơ hư âu, đêm giấc mơ tan sầu bao đường về nhà em cách hai đoạn đường dài tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng Dù ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa phường thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hết cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày mới gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ anh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai xưa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng Anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chết mãi nắng đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay người chạy nơi chiến tuyến súng trên vai bước về qua đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Lối gầy về nhà anh hoa phường thăm Màu xanh áo người thương Nắng chiều đẹp quê hương Hay nhạc buồn đêm xưa Tôi lại gặp anh Trời đẹp nay sáng quá Anh chẳng như hết cười sau ngàn lá Tôi lại gặp anh Đường khuya vui bước nhỏ Kể nhau nghe chuyện ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai xưa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chết mãi nắng đẹp của bình minh đang hé chưa nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay càng quay. buồn chi chỗ mơ tăng huyền mộng nhưng khi dừng chân giữ giường hãy ngồi lặng im trong bóng mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây mà. sao nữ ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho anh Trăng mùa thu lên cao, khom dừa xanh lão sao Anh cùng tôi chốt ngủ ra ngoài hiên lá đổ Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ thôi nở đành quên sớm xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn cừu nhưng ngày xưa thân ai xin gửi lại chúa giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn giang ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi, tôi còn gì cho em Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu viễn thù Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lệ chợt nghe gió lành đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết tên người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ ai buồn dài lễ thế có hôm chợt nghe gió lành đậu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình người giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi bên chén đưa cho dã rời một đêm hẹn ước giấc ao tìm vui nơi chiến trường có bạn có xuôi mãi sau có anh trong đời đông về cùng nơi xa mấy nữa khi em đã có chồng dù tình con đâm đa dù lòng con thiết tha dù buồn xa bận rỡ một thoáng buồn mình anh đến mừng em trong tiệc cưới ra về men rượu ngấm buồn tim gió khuya lạnh mảnh hồn đến lê một anh sao rơi chìm trong đêm anh ước hồn anh men rượu đắng nghe chừng men rượu đắng buồn thiêu bóng em chưa thoáng mở hư âu đêm giấc mơ tan sầu bao đường về nhà em cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng dù tình con đêm